Xin chào quý vị nhà đầu tư à, Quay trở lại với uh, loạt chương trình cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau uh, trao đổi về cái kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái uh, quý, quý 3 là một quý mà thế giới di động đã có những cái gì xấu nhất đã lộ ra Tức là đóng cửa rất nhiều các cửa hàng bách hóa xanh và chịu lỗ ở cái mảng đó rất nhiều thì à, chúng tôi đánh giá giai đoạn này cuối năm 2022 thậm chí đến đầu giữa năm 2023 là cái trạm nghỉ tái cơ cấu và tối ưu hóa các mảng kinh doanh sau một quá trình mở rộng khá mạnh các cái chuỗi từ Bách Hòa Xanh, à, An Khang, kit Avakit, sport vân vân. Thì à, nội dung chi tiết như thế nào về đánh giá tình hình kinh doanh thì chúng ta sẽ cùng nhau vào nhé. Thì đầu tiên là sức khỏe tài chính thì chúng tôi cho rằng là của thế giới di động rất tốt và họ đang co hẹp cái mảng kinh doanh nguồn vốn để chuẩn bị phòng thủ cho mình à, nếu lãi suất có tăng hay có những cái khó khăn về suy thoái về khủng hoảng trong tương lai thì à, vốn chủ sở hữu của công ty này thì cũng liên tục tăng thì hiện nay là khoảng 23.313 tỷ như vậy là cũng gần khoảng 950 triệu đô để đúng không ạ hàng tồn kho của công ty thì tương đương gần tương đương với năm 2021 đúng không ạ tiếp theo là về À, tài sản cố định thì cũng không có nhiều gì thay đổi so với 2021 do từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2022 cơ bản thế giới di động cũng không mở thêm quá nhiều các cái cửa hàng nữa tất nhiên họ có mở các cái cửa hàng liên quan đến bách hóa xanh à, điện máy xanh super mini vân vân nhưng mà nhìn tổng thể là cái mở rộng không đáng kể nữa không đáng kể nữa và chúng ta có thể thấy cái tỷ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu nhìn qua thì thế giới di động rất cao à, là tới 97,91% khi nợ vay của công ty này là 22.825 tỷ như vậy là giảm khoảng gần khoảng hơn 1.800 tỷ so với so với năm 2021 đúng không ạ Tuy vậy thì cái chỉ số mà chúng ta cần phải quan tâm đó là là nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu thì còn có 29,58% thôi tức là nếu nợ vay trừ đi tiền và tương liên tiền và tài chính ngắn hạn đầu tư tài chính ngắn hạn từ đó thì ra cái nợ vay ròng thực sự của thế giới di động đó thì nó còn khá thấp à, thì cái tỷ lệ này thì cho thấy là cũng tương đối an toàn ngoài ra xét về cái cơ cấu nợ của thế giới di động chủ yếu là nợ ngắn hạn cho vốn lưu động tất nhiên họ cũng có khoảng mấy ngàn tỷ nợ dài hạn Tuy nhiên chúng tôi đánh giá rằng cái việc tăng lãi suất cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều và thế giới di động đang co hẹp cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của họ để về cơ bản tập trung vào cái hoạt động kinh doanh hơn. Tiếp theo là cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của công ty này rất lớn nên đến 300%. Còn cổ tức tiền mặt thì thời giới di động là một doanh nghiệp có cái mức trả cổ tức tiền mặt tăng trưởng rất tốt, đúng không ạ? 9 tháng 2022 là hơn 700 tỷ cổ tức tiền mặt. Tiếp theo về cái à, dòng tiền thì chúng tôi cho rằng là về cơ bản là vận hành tốt. À, do là thế giới di động đợt này cũng có sự khác biệt so với các quý trước, đó là chuẩn bị nhiều tiền hơn à, giúp phòng thủ trước khó khăn với việc là tiền thuần tăng 3.000 tỷ so với đầu năm 2022 thì ờ, thế giới di động đang dự trữ nhiều hơn rất tốt và cái việc cuối tháng 9 họ dự trữ như thế chúng tôi cũng cho rằng một phần là liên quan đến việc là chuẩn bị đánh cái lô hàng iPhone 14 rất là lớn để phục vụ cho cái nhu cầu rất cao ở trong cái thị trường trong nước có thể thấy rằng là cái nhu cầu iPhone nó tăng gấp khoảng 3 4 lần so với à, năm trước cơ. Bên cạnh đó thì cũng chuẩn bị cho cái mùa hàng cho quý 4 năm 2022 này. Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn dương khoảng gần 2.000 tỷ, hoạt động đầu tư dương 3.296 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu do thế giới di động bớt cái khoản tiền gửi ăn tranh đi và thu tiền về thu tiền về. Hoạt động à, tài chính của thế giới di động giảm 2.368 tỷ do nợ vay giảm một phần và trả cổ tức cho cổ đông nữa thì như vậy đánh quá qua về dòng tiền có thể nói là nó rất phù hợp với tình hình kinh doanh và hoạt động tốt tiếp theo về kết quả kinh doanh thì chúng tôi cho rằng cũng tương đối thất vọng trong ngắn hạn đó là 9 tháng thì đạt 102.000 tỷ à, tăng cũng khá mạnh đúng không ạ tăng 2 tăng 18,42% lợi nhuận gộp thì tăng 12,81% à, lợi nhuận ròng thì tăng có 4,35% thì nguyên nhân chủ yếu là do cái quý 3 vừa rồi là đóng cửa rất nhiều các cửa hàng thành ra cũng phải gánh lỗ một cái khoản khá lớn và cái kết quả quý 3 năm 2022 đạt khoảng chưa đến 1 ngàn tỷ thì cũng là một cái điều gì, gì đó hơi thất vọng trong ngắn hạn. Tuy vậy thì đây cũng là một cái bước cần thiết để thế giới di động có thể nhìn lại mình, xem xét tái cơ cấu lại các chuỗi để từ đó có thể nâng cao được cái hiệu quả hơn nữa và bước đi từng bước một cách vững chắc như là công ty này vẫn thường làm trong quá khứ. Tiếp theo À, ở đây là tổng quan qua về các cái chuỗi ví dụ như là thế giới di động thì tổng là 1086 cửa hàng bao gồm 54 top zone à, điện máy xanh thì 2222 cửa hàng bao gồm 1002 điện máy xanh super mini ở các cái gọi là thị trấn các cái huyện về bách hóa xanh là 1.726 cửa hàng thì sau đợt tái cơ cấu đã giảm khoảng độ 4-500 cửa hàng. Rồi, và An Khang là 509 nhà thuốc An Khang, Avakit là 80 Avakit và 12 Avasport. Đấy là tổng những cái số cửa hàng của thế giới rượu. Thì có thể thấy rằng nhìn chung số lượng cửa hàng chung vẫn tăng nhưng mà về cơ bản tăng chậm lại rồi và do bách hóa xanh đã đóng cửa khá nhiều các cửa hàng. thì do đó về cái việc mở rộng hiện nay của thế giới di động không phải là được chú trọng mà là một bước tạm dừng để đánh giá để tối ưu hóa các cái hoạt động của mình tiếp theo vậy vì cơ hội và rủi ro đối với cái thế công ty thế giới di động này và cổ phiếu MWG là gì Thứ nhất là rủi ro liên quan đến lãi suất tăng làm mảng kinh doanh nguồn vốn gặp khó khăn hơn và công ty đang có hẹp. Do đó cái nguồn thu từ cái lợi nhuận tài chính nó sẽ bớt đi. Như trước đây thì là nguồn thu từ uh, hoạt động tài chính của thế giới di động rất tốt. Tức là họ vay nợ cao gấp đôi gửi ngân hàng. Nhưng mà cái lãi từ gửi ngân hàng lại bằng với cái chi phí đi vay. Tức là uh, công ty này về cơ bản là không mất chi phí lãi vay một chút nào bù trừ cho nhau. Mà trong khi vay ròng vẫn khoảng độ chục nghìn tỷ cơ đúng không ạ rồi là rủi ro tiếp theo là sức mua của thị trường cơ bản là cũng sau một thời gian phục hồi sau sau covid thì cũng có dấu hiệu chững lại nhất định do cái uh, lạm phát cũng như là cái tăng giá của các sản phẩm và cái thu nhập của người dân cơ bản cũng có bị ảnh hưởng đôi phần bởi cái suy thoái kinh tế thế giới đúng không ạ rồi là uh, cạnh tranh trong cái chuỗi gọi là bách hóa xanh ấy với các cái ờ, chợ truyền thống hay các cái siêu thị mini cũng không liền khá không liệt thì do đó là nó cũng là một cái rủi ro đối với công ty này rồi An Khang, Avakit, rồi Ava Sport chẳng hạn thì mở ra thì cũng có bước đầu là khá tốt khi mà mở rộng có được cái tập khách hàng nhất định nhưng mà nhưng mà nó vẫn chưa chưa đạt được cái điểm tối ưu và về cơ bản công ty còn phải làm rất nhiều việc nữa và một cái điều rủi ro mà chúng tôi cho rằng lớn nhất đối với thế giới di động nó chính là nguồn lực về cơ bản bị phân tán bởi vì thế giới di động phải dành ra rất nhiều công sức phân tán ra rất nhiều các mảng khác nhau đầu tiên là mảng truyền thống đúng không ạ là chuỗi cửa hàng thế giới di động và rồi là chuỗi điện máy xanh rồi tiếp theo là chuỗi bách hóa xanh cũng đang khá là phức tạp rất phức tạp là khác rồi chuỗi an khang rồi chuỗi avakit rồi avasport rồi era blue ở bên indonesia thì do đó là cái rủi ro lớn nhất là nguồn lực đang bị phân tán đang bị phân tán. Và tiếp theo về cái cơ hội thì là các đối thủ nhỏ hơn sau mỗi lần khó khăn đều bị loại bỏ khỏi thị trường và thế giới di động đều chiếm lĩnh được thêm thị phần cho mình. Rồi là triển vọng dài hạn nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh. Thế do đó là các cái mảng kinh doanh của thế giới di động kỳ vọng cũng sẽ có cái sự tăng trưởng rất là nhanh, rất là lớn, đặc biệt là liên quan đến hàng bách hóa, rồi là thuốc, rồi là đồ cho mẹ và bé. Rồi quản trị công ty của thế giới di động được đánh giá rất cao lợi thế cạnh tranh của thế giới di động thì được đánh giá là mạnh thì đấy là rủi ro và cơ hội đối với thế giới di động là như vậy Tiếp theo là về đánh giá chung về thế giới di động thì đây là một doanh nghiệp số 1 mảng bán lẻ với lợi thế kinh doanh vượt trội so với các đối thủ khác. Thứ hai là triển vọng kinh doanh ngắn hạn thì có nhiều khó khăn do ngoại cảnh tác động từ việc kinh tế khó khăn. Đúng không ạ? Rồi là ờ, thêm nữa đó là sự cạnh tranh cũng đang rất khốc liệt ở các cái mảng mới mà thế giới di động tham gia tham gia ví dụ như là mảng dược an khang thì cạnh tranh cực kỳ mạnh với long châu với cả um, pharma city đúng không ạ rồi avakit thì cũng anh cạnh tranh rất mạnh với các cái chuỗi như con cưng bibomat vân vân đó rồi tiếp theo là cái esop phát hành ưu đãi cho cán bộ nhân viên thì vẫn là cái một cái lo ngại của cổ đông mỗi một lần nhắc đến cái doanh nghiệp này đúng không và đặc biệt là khi tăng trưởng chậm lại mà vẫn bị pha loãng thì cổ đông cũng sẽ có một cái gì đó là tương đối là không hài lòng về cái câu chuyện này thì thứ năm đó là chúng ta cần phải theo sát các cái diễn biến kinh doanh đặc biệt là bách hóa xanh an khang và era blue bởi vì những cái thứ này nó có thể thay đổi khá là nhanh khá nhanh thì do đó nhà đầu tư và thế giới di động thì không thể ngồi im ngồi ờ, ờ, chấn tĩnh một mình như kiểu là đầu tư vào các cái doanh nghiệp điện được mà phải theo rất theo sát nó bởi vì sự biến đổi rất nhanh thì chúng tôi kết luận rằng cái cổ phiếu thế giới di động này phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn và kỳ vọng có sự tăng trưởng trong tương lai tất nhiên thì rủi ro của nó thì cũng cao hơn so với những cái doanh nghiệp ổn định rồi đúng không và quý vị hãy lưu ý rằng hãy phân bổ danh mục của mình uh, làm 3 đến 10 mã đúng không và đây chỉ là tham khảo mà thôi xin chúc quý vị có những cái thông tin hữu ích